Cập nhật tin tức online ngày 13 tháng 12 năm 2021, ghi nhận nhiều ổ dịch cúm gia cầm H5N8 có thể lây lan sang người. Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin, trên địa bàn cả nước vừa ghi nhận nhiều ổ dịch cúm gia cầm cúm A xuyệt H5N8 có thể lây sang người. Cụ thể, ổ cúm gia cầm độc lực cao A xuyệt H5N8 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa được ghi nhận tại huyện Bắc Trà My. Cụ thể, đàn gà bị dịch thuộc sở hữu của ông Cao Văn Hiệp, thôn Long Sơn, xã Trà Sơn, có hiện tượng mắc bệnh từ ngày 6 tháng 12, sau đó bị chết hàng loạt. Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Bắc Trà My đã cử cán bộ thú y phối hợp với địa phương cùng lấy mẫu bệnh phẩm gửi chi cục thú y dùng 4 để xét nghiệm, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý môi trường toàn bộ xung quanh khu vực có ổ dịch. Ngày 11 tháng 12, ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A xuyệt H5N8, Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành tiêu hủy toàn bộ số gà nhiễm dịch còn lại của hộ dân này và tiếp tục phun hóa chất tiêu độc, khử trùng, khống chế dịch không để dịch lây lan trên diện rộng. Dịch cúm gia cầm cũng đã xuất hiện tại địa phương khác của miền Trung. Cụ thể, ngày 9 tháng 12, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi cũng đã tiêu hủy đàn gà hơn 2, ba số không con của hộ ông Phan Văn Đủ ở xóm 2, Thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ ngay sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu gia cầm của trại gà nhà ông đủ dương tính với di trúc cúm A-H5N8, cơ quan chức năng huyện Sơn Tịnh đã khoanh dùng ổ dịch, khử trùng tiêu độc môi trường dùng dịch, xử lý nhanh ổ dịch cúm gia cầm H5N8 này, không để dịch lây lan sang các xã khác trên địa bàn. Trước đó, từ tháng 11 năm 2021, cũng đã xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm A-H5N8 độc lực cao tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Hay, từ giữa năm 2021, dịch cúm gia cầm chủng A suyệt H6N8 cũng đã xuất hiện tại Cao Bằng và Quảng Ninh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, các vụ dịch cúm gia cầm độc lực cao A suyệt H5N8 đã được báo cáo ở Nga, châu Âu, Trung Quốc, Trung Đông và Bắc Phi trong những tháng gần đây, nhưng chỉ ở gia cầm và chim hoang dã. Hồi tháng 3, 2021, WHO cũng đã sớm cảnh báo về dịch cúm gia cầm A suyệt H5N8 trên trang web https 2 suyệt suyệt khu in Insiệp Việt Nam Siệp Di Siệp News, trong đó nêu rõ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc FAO và WHO kêu gọi chính phủ Việt Nam và cộng đồng cần cảnh giác với khả năng lây nhiễm cúm A-H5N8 sang người khi phát hiện 7 công nhân ở trang trại chăn nuôi gà ở Nga bị nhiễm virus loại cúm này. Cục Thú Y cho hay, từ năm 2022, Cục Thú Y sẽ tăng cường xét nghiệm virus H5N8 trong chương trình giám sát cúm gia cầm quốc gia.